để đi được vấn đề giá thành nhé. Thì cái quy trình tính giá thành thì bao gồm rất nhiều bước nhưng mà cái điều kiện để em tính được giá thành sản phẩm thì em phải nhập được kho thành phẩm hiểu chưa? Trên cái nguyên ừ. lý kế toán ấy là xuất nguyên vật liệu này, tính lương phân bổ công cụ, tính giá thành rồi mới nhập kho sản phẩm. Em hiểu không? nhưng mà trên thực tế ừ. thì lại quy trình của nó là phải có điều kiện nhập kho thành phẩm mới tính được giá thành và phần mềm nào cũng thế thế nhưng mà cái dữ liệu này là đang bị um, có vấn đề là hầu như là cái toán cũ của em chưa hề nhập kho thành phẩm đúng không và bây giờ để xử lý được điều đó thì chị sẽ đi vấn đề từng tháng một đó. và vấn đề chị sẽ ừ. vào báo cáo hàng tồn kho và lọc những cái giá trị âm ra nhá xuất khẩu rồi đúng không em à, dạ. lọc những ừ. giá trị âm này ra sau đó em lại quay ra cái gì em lại quay ra cái sổ chi tiết lúc nãy chị vừa xuất ra ở đây nhá Vâng. Thế thì ví dụ vâng. như ở đây là khi mà chị nhìn thấy cái sản phẩm đầu tiên bị âm 20 chiếc này nếu như mình chỉ cần dựa vào cái báo cáo tồn kho này thì em sẽ không biết căn cứ ngày nhập là ngày nào nhập kho thành phẩm ấy là ngày nào vâng. đúng không thì điều kiện để mình nhập kho thành phẩm ở đây điều kiện để mình nhập kho thành phẩm là mình sẽ căn cứ vào ngày mình xuất nhưng mà mình cũng không thể nào nhập lùi về quá là vì sao hả em nhỉ nhập vì là của... nếu mà lùi về quá thì sao thứ nhất nếu như mình lùi về, ví dụ ngày 25 em xuất thì em nhập kho 24 hoặc 25 nhá thì được. Vâng. Nhưng nếu em nhập về ngày mùng 1, mùng 2 thì có một điều xảy ra là đúng là đáp ứng được là cái ngày nhập thành phẩm của mình ấy, miễn là vâng. trước của cái ngày xuất ra. Nhưng nếu mà mình lùi quá thì nó sẽ đến một vấn đề đó là cái nguyên vật liệu ấy, nghe chưa? Mà mình xuất vâng. cho cái thành phẩm đấy. Nhỡ may ừ. tại thời điểm trước đó chưa có nguyên vật liệu đó thì sao đúng không âm vâng đúng là nó âm dẫn đến là tốt nhất là em nhập cho chị cùng ngày hoặc trước một ngày thôi nhá thường vâng. thì chị làm cùng ngày luôn nhưng mà nhớ cho chị là nếu làm cùng ngày cái giờ nhập kho thành phẩm của em ấy nhá phải trước cái giờ xuất kho bán hàng vâng. đúng không em và vâng. như vậy chị kinh nghiệm của chị là nếu nhập cùng ngày thì chị để là 6 giờ sáng hoặc 5 giờ sáng đi hiểu không để phần mềm nhiều khi phần mềm mà mình nhập để 2 3 giờ đêm là mình nhập đi nhá thì chắc chắn là tí nữa vẫn bị hiện tượng là không lên được giá vốn của cái thành phẩm đó và không tính được ừ. không hiểu phần mềm sẽ sẽ sẽ sai cho mình nhé cái kết quả và phần mềm vẫn báo là mình đang xuất âm mặc dù là mình nhập rồi nhưng mà giờ nhập của mình ấy nó lại sau mất cái giờ xuất em hiểu chưa ừ. chính vì thế là cái chỗ này em phải lưu ý cho chị là cái vấn đề giờ nhập và giờ xuất nhá rồi à, nếu như em nhập cùng ngày và chị ví dụ này ví dụ như cái thành phẩm này đấy chưa căn C nhá chị căn C được không nào chị vào kho này chị vào nhập kho đúng không một nhỏ chưa nhập kho xuất ngày 25 tháng 01 2020 giờ á chị đạt về là ngày giờ á không phải giờ em hiểu chưa giờ đây tỉnh cả giờ đúng rồi chị tỉnh cả giờ để um, tí nữa chị sẽ mặc định lại cho em được cái hệ thống á là giờ nhập trước giờ xuất cho chị để cho sau này nó sẽ không bị cái hiện tượng này người giao thật ra là chị đang cẩn ừ, thận, thận là đúng cẩn thận là hợp định là đúng nhé à, và không thì em sẽ nhập nếu em không muốn liên quan đến giờ tốt nhất em nhập lùi cho chị ấy, một ngày hiểu chưa thế thôi ừ. Dạ an toàn nhất là em nhập trước một ngày đấy chị nếu mà em không muốn liên quan đến giờ tuy nhiên chị vẫn phải lưu ý đây bởi vì có nhiều trường hợp bảo là chị ơi tại sao là em cái hàng này em nhập đúng ngày hôm nay rồi nhưng em không thể nào xuất được của ngày hôm nay vẫn báo âm thì em lưu ý chị chỉ có nguyên nhân là ở cái đồng hồ ấy của nhập vào và xuất và em lùi cái xuất ra ngày 23 giờ thì chắc chắn là sẽ ghi được nhưng để 8 giờ thì không ghi được nghe chưa và ở đây em sẽ chọn là một người đại diện ấy chuyên về được à, kho sản phẩm diễn giải em ghi đi nhập kho thành phẩm. Chọn luôn cái mã, cái mã thành phẩm mà chị vừa mới đấy đây, chị Ctrl V ấy nhá. Cho nhanh, được chưa? Kho kho ừ. thành phẩm nợ 155 có 154. Số lượng là nhìn vào báo cáo xuất kho của mình thì đây là tháng 1 âm 20. Đấy, Nghe chưa? Được chưa? Ừ. Đơn giá đang bỏ trống em biết hết vì sao đang bỏ trống nhỉ mình đã tính giá thành đâu mà lên đơn giá được của sản phẩm đúng không và nhiều bạn khi mà chị dạy thì chị thấy là có nhiều bạn đánh tay vào đây là sai đấy sang file nhỏ phần thống kê chọn đối tượng tập hợp chi phí ở à, đây là nhập kho sản phẩm thì phải yêu phải có đối tượng tập hợp chi phí còn nếu như mình chưa có đối tượng tập hợp chi phí thì em phải quay lại cái bước tạo đối tượng tập hợp chi phí ấy để em tạo đối tượng tập hợp chi phí đã rồi sau đó nhấn cất nào bạn em hiểu chưa ừ sau khi em nhập xong ấy thì em sẽ vào kiểm tra bằng cách nào vào báo cáo vào kho tổng ở kho chọn kho thành phẩm cho chị nhá lúc này cái sản phẩm mình vừa mới làm xong thấy chưa hết âm ừ. ừ. và lúc này em sẽ lọc cho chị cái giá trị nhỏ hơn không không còn định không còn nhá thì em đã hoàn thành một cái bước nhập kho thành phẩm đấy sau đó thì em sẽ báo với chị để chị dạy em tiếp các bước tiếp theo nhá ok chưa ừ. đấy nhá cái gì em làm đi ờ, có xong rồi tối nay không vâng ok chị chị nghĩ là xong thôi cũng nhanh thôi nhá ok ừ. rồi, rồi. rồi. rồi em ừ. thế làm luôn thì xong mà chị ấy luôn à ừ em làm luôn em làm đến khoảng tầm 10 giờ có xong được không được 10 giờ xong thì báo chị nhá ừ, ok ok vâng, chị ừ. Vâng.